Kinh tự trách Này các tỷ kheo, đây là bốn trường hợp e sợ tội lỗi. Thế nào là bốn? Sợ lương tâm cắn rứt, sợ tiếng đời chê trách, sợ sự trừng phạt của pháp luật, sợ sự xa đọa vào khổ cảnh. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự e sợ lương tâm cắn rứt? Ở đây này các tỷ kheo, có người có lòng e sợ mình phải cắn rứt và tự trách khi thực hiện tam nghiệp ác hạnh. Rồi do sợ phải cắn rứt tự trách nên người ấy từ bỏ tam nghiệp ác hạnh và tu tập tam nghiệp thiện hạnh, giữ cho mình được thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là sự e sợ lương tâm cắn rứt. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự e sợ tiếng đời chê trách? Ở đây này các tỷ kheo, có người có lòng e sợ người khác chê trách khi bản thân mình thực hiện tam nghiệp nghiệp ác hạnh. Rồi do e sợ tiếng đời chê trách nên người ấy từ bỏ tam nghiệp ác hạnh, tu tập tam nghiệp thiện hạnh, giữ cho mình được thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là sự e sợ tiếng đời chê trách. Và này các tỷ kheo, thế nào là e sợ sự trừng phạt của pháp luật? Ở đây này các tỷ kheo, có người thấy vua chúa khi bắt được người ăn trộm, kẻ đi cướp đường, rồi áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tay, họ xẻo mũi, họ xẻo tay cắt mũi, họ dùng hình phạt vạt dầu, họ dùng hình phạt bối đời hình, xẻo đỉnh đầu hình con sò, họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình, lấy xương và thịt cho rộng ra, rồi đổ dầu sôi vào miệng. Hỏa mang hình, lấy lửa đốt thành vòng hoa. Chúc, thủ hình, đốt tay. Khu hành hình, lấy rơm bệnh lại rồi siết chặt. Bì y hình, lấy vỏ cây làm áo. Linh dương hình, hình phạt con dê núi. Câu nhục hình, lấy câu móc vào thịt. Tiền hình, cắt thịt, thành hình đồng tiền. Khối trấp hình, quẳng sắt chảy trên thân đầy vết thương rồi chà mạnh. Chuyển hình, bắt nằm dưới đất, đâm một gậy sắt qua hai lỗ tai rồi xoay tròn. Cao đạp đài, lột da phần trên, lấy chày giả cho nát thân. Họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống. Họ lấy gươm chặt đầu, người ấy suy nghĩ như sau. Do nhân làm các nghiệp ác như vậy, các vua chúa khi bắt được người ăn trộm, kẻ đi cướp đường liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Chấm chấm chấm, họ lấy gương chặt đầu. Người ấy vì sợ hãi hình phạt nên không đi trộm cướp tài sản người khác. Này các tỳ kheo, đây gọi là sự e sợ, sự trừng phạt của pháp luật. Và này các tỷ kheo, Thế nào là e sợ sự xa đọa khổ cảnh? Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người suy nghĩ như sau. Ai tạo tam nghiệp ác hạnh thì phải bị khổ báo trong tương lai. Ta cũng đã tạo các thân ác hạnh, các khẩu ác hạnh và các ý ác hạnh. Vậy thì làm thế nào mà sau khi chết đi ta lại không bị sanh vào cõi dữ, khổ cảnh, đọa xứ địa ngục? Người ấy vì sợ hãi sự xa đọa nên từ bỏ tam nghiệp ác hạnh và tu tập tam nghiệp thiện hạnh, giữ mình cho được thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là e sợ sự xa đọa khổ cảnh. Tỷ kheo đây là bốn trường hợp e sợ tội lỗi.